Can you tell? Can you yeah. share? So my job. Yeah. Bye. Come sit down in the middle, in the middle. Okay. You sit there or you sit here? xin chào ông bà cô chú ơi. Xin chào con bà cô chú Mới lớn lên đó nghe. Xin chào con bà cô chú Xin chào cô chú <laughs> Hello xin chào cô chú anh chị và các bạn à, Sáng nay là Tony đang thay đồ chuẩn bị đi công tác rồi đó mọi người Thì có rất là nhiều anh chị, cô chú và các bạn thì hỏi Kim là cái à, công việc của chồng Kim là anh Tony nè là làm cái gì mà sau ờ, đi công tác suốt đó thì bây giờ Kim sẽ hỏi ảnh nha thật ra là Kim chưa có nói là hôm nay ờ, Kim quay cái này luôn đó Honey yeah uh, many people ask me what is your job because they see you travel all the time can you tell can you yeah. share so my job is uh, director of sales and marketing for Europe Middle East Africa South Africa New Zealand and Australia so I manage a team of 27 people in those countries mm. to uh, promote and sell our our glove products. Yeah. So my I have to travel a lot, have to travel to many different countries, have to help and support the team, uh, visit see customers, uh, make promotion of the products, lots of lots of different lots of different things. There's the taxi guy now. So how long you been in the company? Uh, 17 years. 17 years, yeah. yeah. So the office in Amsterdam, right? Offices in Amsterdam. Head Headquarters are in Himeji in Japan. Mm. And manufacturing in Japan, Malaysia, Vietnam, Myanmar and uh, North America and Guatemala. Mm. So where are you going today? Today I'm going to South Africa and I will be back on the 20th of April. So I'm travelling around South Africa with our sales team to present and promote products to our customers. Mm. Ơi taxi đến nè mọi người ơi. Thì um, hôm nay uh, Tony chỉ chia sẻ bao nhiêu đó thôi tại vì sáng thì cũng bận đó. À, gọi điện cho ba mẹ rồi à, soạn đồ rồi làm đủ thứ hết trơn rồi sáng rồi ờ, Tony vẫn làm việc nữa có điện thoại họp rồi email tùm lum hết trơn rồi bây giờ mới có định là dành 10 phút ra để quay cái clip này mà taxi đến đang chờ luôn rồi taxi đến luôn Yeah. yeah. Bye bye everybody. Have a good week. Bye bye. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mọi người đã gỡ được khắc khuất mắt là à, Tony đang làm cái gì rồi đó. Cậu chị đi đi theo ba. Cái chú taxi quen nè, cô chú anh chị mỗi lần mà Tony đi là sẽ à, cái chú này sẽ đến đón nè. I think I land at six o'clock, so I'm gonna be maybe home at half past seven. Okay. So yeah. You didn't land my mind that day, Kev. Come on, babe, stand up then. I want my shoes on. Nhà mang sơn trên này con cảm thấy con thể anh hỏi nè. Ba đây chị có buồn không? Có buồn không? Okay, đi. Ta daddy chút chút. Đi, come here. Stand up there. Stand up, stand up, stand up on the... Like any kiss. Love you. Do very much. and I love. you a lot. Right. I'm calling for you. Yeah, give Baba on one. Love you, babe. You be good girl for mummy, okay? Right. Love you. Daddy, maybe bring you a present back, okay? Maybe. I'm sure. <laughs> right, give me a kiss. Love you. Mm, take Okay, Koi. Okay. You're on the camera. Go oh. on. Alright, okay. Bye. Dig, I'm gonna go. This guy's, this guy's waiting. All right, girls. I'll, I'll text you anyway, okay? Mm. Stay in touch. Okay. All right, babe. Yeah. Bye. Come you to lock the door? No. Okay. All right, darling. See you later. See you later. ba chi đã đi rồi đó cô chú anh chị thì à, từng đi tới à, gần 2 tuần lẫn 10 người hôm nay trời mưa nè tuần rồi là trời nắng ấm nha cô chú anh chị tuần này là thấy à, dự báo là sẽ mưa suốt luôn đó hoa nhà kim là hoa ở sân trước nè thì hai mẹ con của Kim tuần này sẽ bắt đầu là đi học Kim đi học nghề Chi thì đi học sẽ đi bằng taxi mọi người chi nó đâu rồi ba vừa đi là nó vô nó mở tivi coi rồi nó không có buồn gì luôn hết ơi ủa ờ không có coi tivi hả mày tưởng nó vô coi tivi con muốn múa hả nhảy hả rồi bây giờ chi nó muốn mở cái bài nhạc của nó lên để nó múa ba lê nè cô chú để mẹ lấy rồi mót tivi chị nó lên cái bài nhạc tủ rồi đó cô chú nhưng mà cái khúc này mình sẽ à, có thể là tắt nhạc đó mọi người mở nhạc khác tại vì nhiều khi bị nhạc bản quyền à, để mẹ cho cô chú xem cái à, cái hoa sao của mẹ nè đây là cô chú anh chị bữa nay cái sân sau của kim cũng có hoa nở rồi nha cái hoa tulip rồi đó nó nở rồi đó cô chú anh chị nhưng mà nó chưa có nở hẳn nó cũng hơi búp búp thôi à chắc vài ngày nữa là nó sẽ nở ra luôn đó cái um, cái đầu đĩa này nè của ba chi là chắc lâu dữ lắm rồi cô chú với lại uh, hai cái loa này nè nó rất là chiếm chỗ luôn hôm nay ảnh đi công tác kim ở nhà kim sẽ dọn hết để cho chỗ này nó trống nè mọi người kim sẽ để thêm cái uh, gì lên nữa đó mình dọn dẹp bớt chứ uh, cái đầu đĩa này có bao giờ xài đâu kim qua đây hai năm mấy có bao giờ mở nhạc đâu mọi người đây nữa nè hai cái loa này thời xưa giống như ở quê kim mà à, ở nhà kim cũng có nữa ba kim nó cũng có hai cái thùng loa đó mỗi lần mà hát karaoke là mở cả làng cái sớm nghe luôn đó mọi người đây nè cô chú ơi kim à, làm cháu gà nè mọi người cháu gà kim mua được cái con gà trong siêu thị mà người ta cho ăn bắp á chứ gà thả giường gì đó mà rất là ngon luôn cái da nó vàng mày này mình không có nhuộm nha mọi người da tự nhiên đó mà thịt vàng với lại ngọt nó cũng dai nữa Kim làm gỏi à, bắp cải Kim không có bắp cải giống như của mình Kim làm bắp cải tím nè trộn chua ngọt với à, có rau lá quế đây chị ăn cháo nè cô chú chị chấm bánh mì vậy đó lấy bánh mì nó chấm cháo nó ăn vậy đó <laughs> ngon không con <laughs> chị đạo bánh mì nha cô chú cháo gà ngọt lắm cô chú hôm qua kim lóc hai cái ức gà ra rồi kim nướng cho ba chị ăn rồi còn lại cái bộ xương với cánh nè kim nấu cháo còn vẫn còn hai cái đùi còn hai cái đùi với ờ, nguyên cái má đùi luôn đó kim để đó ờ, mai mốt gì chiên ờ, cho chi ăn hai mẹ con ngày mai thêm ăn được một bữa đó, đó mọi người một con gà ăn được ba bữa đó cô chú anh chị hello chi hello chị đang làm gì á chị <laughs> đang chơi thỏi mực nè cô chú này có cái à, cái hình này nè cái à, mình thổi mực xuống cho đó một hồi mở ra thành cái hình luôn nó thổi cũng phù mỏ luôn chứ bộ ít đâu Hey. like a king. We and. Okay, that's that's the most three three. Now this needs a little, little, little, little. Wow. They go to the forest. They found some treasures to get home.